ね第ステップクリアしたすごいね1回でうん 雲がすごい隠れビーチうんすごいうん、ライブエイトビーチねそんなことある Música Hmm? Hmm? Oh. Manya, manya, manya. Đây, đây. À, như chưa mà. Như chưa? Oh, oh, oh, oh, oh. interesting.